những người còn độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác giới. Bạn biết rằng muốn tìm được người như ý thì chính mình cũng cần phải chủ động hơn, bởi nếu chỉ ngồi yên chờ đợi thì hiếm có ai chủ động đến với mình. Chính ấn là dấu hiệu tốt lành với những ai đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp. Bạn có thể khẳng định được vị thế của mình và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Con đường thăng tiến của bạn đang rộng mở. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân, 7. Tử vi tuổi ngọ Tương phá cảnh báo người tuổi ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay. Nếu muốn tích lũy thì bạn phải tiêu tiền có kiểm soát hơn, dù lúc ấy túi tiền của bạn có đang dùng dình đến thế nào đi nữa. Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn cần tránh đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay, bởi thời điểm này, bạn khó có thể tìm được một mối hợp tác đáng tin cậy. Hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn. Mộc sinh hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau,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 con giáp này nên đánh giá năng lực của mình cũng như tình hình thực tế một cách chính xác hơn. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn được yêu mến vì luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đó sẽ là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn. Mộc khắc thổ, con giáp này dành quá nhiều thời gian cho công việc xã hội nên thường quên mất công việc gia đình. Đừng tìm cớ đẩy mọi trách nhiệm cho người ấy, bởi việc xây dựng mái ấm gia đình không phải là trách nhiệm của riêng ai,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 chỉ cần cố gắng trong suốt thời gian qua, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Mọi công sức bạn bỏ ra đều không hề uổng phí. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Nhờ có nhị hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trong ngày hôm nay. Rất có thể con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, chớ chần chừ, do dự để bản thân phải nuối tiếc sau này.